trong những công ty khai thác khoáng sản Hoàng gia hiện có 7 mỏ thuộc sở hữu và hợp tác trên khắp thế giới em nha. Mỗi mỏ trong số đó thì đã được nhóm nghiên cứu này kiểm tra nghiêm ngặt theo một tiêu chuẩn thống nhất. Công ty thì nằm ở Colombo, Sri Lanka của Maya ở Brazil. Không hoặc là trong các mỏ đối tác Exeter ở Nga, ở Peru, Venezuela, Pakistan và các uh, khu vực khác em nha. Các hoạt động khai thác thì thường đi đến những nơi có năng lượng rẻ này và nơi có chi phí điện thấp những khu vực này thì à, hiện thích hợp cho hoạt động khai thác do thị trường năng lượng bãi bỏ quy định. Ký kết chiến lược với khai thác mỏ Hoàng gia ưu tiên cung cấp và tạo ra một cái liệm quản lý khai thác theo cụm toàn cầu, giúp và phân à, tán à, rủi ro người dùng một cách hiệu quả và đảm bảo nền tảng hoạt động ổn định với sự phổ biến ngày càng tăng của tiền kỹ thuật số mà mọi người đều muốn đầu tư để kiếm lợi nhuận anh em nha. Từ đó mà chúng ta hầu hết các nền tảng cung cấp là dịch vụ đầu tư và khai thác tiền điện tử đều không đáng tin cậy và làm không mang lại lợi nhuận cao chúng tôi sẽ có một giải pháp mà cho anh em này thông thường để có được loại tiền kỹ thuật số tương ứng thông qua khai thác trên đám mây những gì chúng tôi làm là khai thác trên đám mây của Tron TRX coi em nha là khai thác trên à, đám mây này gọi là khai thác trên đám mây mà người dùng thông qua nền tảng để mua hợp đồng số học đám mây khai thác số học này đó truy cập thường xuyên vào trường sóng doanh thu sử dụng cơ chế là đồng thuận là DPoS và các nút hiệu suất tính cao được dùng chọn làm nút bảo trì mạng là đạt được thông lượng cao và hiệu suất cao hơn nhiều so với chuỗi công khai thác anh em nhá chúng tôi đang xây dựng à, một số lượng rất lớn các siêu nút này trên sóng chuỗi trường và người dùng TRX trên toàn giới cần phải chuyển qua các siêu nút của chúng tôi đó mỗi khi họ sử dụng nó một người khai thác phải trả chi phí cho mỗi lần sử dụng đó ok thì tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta đăng ký tài khoản nhá thì link đăng ký tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này của video này anh em nha. ok sau click thì em sẽ bấm chọn giống hiện ra sẽ một sau click thì em sẽ hiện ra một giao diện như thế này em sẽ tiến hành nhập số điện thoại này cũng như là mật khẩu đó rồi à, xác nhận lại mật khẩu rồi kiếm nữa mục mã mời mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình ha sau đó mục à, mã captcha thì em sẽ nhập mã captcha phía bên phải vào và cùng nhấn vào nút đăng ký để tiến hành tạo một khoản hoàn toàn miễn phí một 100 cho ha ok ok web của chúng sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường nhá ok nhấn vào login để đăng nhập này thì em quan sát này là sau là sau khi chúng ta đăng ký tài khoản thành công ấy, chúng ta sẽ nhận được 2.000 TX hoàn toàn miễn phí và trẻ thêm ấy, 2.000 TX này thì app chưa cho chúng ta rút nha đó đây là phần thưởng tặng này sẽ được thưởng cho miễn phí ok để làm tiền thì em sẽ nhấn vào làm tiền này thì ở đây chúng ta sẽ có hai tài khoản làm tiền là tài khoản chính và tài khoản là tài khoản là tài khoản cơ bản và tài khoản ừ, quảng cáo nha đó the main account cũng như promotion account này anh em sẽ tiến hành sao chép địa chỉ ví tiết sau đó chuyển tiền địa chỉ ví này đó copy the address tức là sao chép địa chỉ này gửi tối thiểu trên trang web này là 5 tx nha ok rồi thì đây là thao tác uh, chuyển tiền rồi anh em ạ đó nhập số lượng này ok sau đó click vào complete and à, within uh, minute tức là chúng ta sẽ sau khi nạp tiền xong rồi em sẽ nhấn vào hoàn thành nạp tiền và thanh toán và số tiền sẽ được cộng trong vòng một vài phút anh em nha ok rồi nạp tiền vào site click vào recharge completed tức là hoàn thành nạp tiền này em ạ tiền sẽ đến trang web này nhấp chuột uh, rút để rút tiền ok tiếp theo là rút tiền này thì ở đây uh, chúng ta sẽ có hai tài khoản rút tiền là tài khoản cơ bản và tài khoản quảng cáo và cứ sau một ngày tức là 24 giờ thì em sẽ rút tiền được nhá tỷ lệ phần trăm cụ thể là sẽ hiện tùy theo số tiền anh em làm ok bạn có thể rút lãi từ tài khoản chính hoặc tài khoản khuyến mãi này để rút lợi nhuận bạn để số tiền quy định sau đó để địa chỉ ví này và à, mật khẩu đăng nhập sau đó nhấn xác nhận và trong vài giây thì số tiền sẽ đến ví của anh em nha Ok số tiền sẽ đến ví của anh em trong web cung cấp cho anh em là 6% lợi nhuận giao dịch mỗi hai giao dịch mỗi một ngày từ 24 giờ thì em có thể uh, nhập hàng ngày này có thể nhận lợi nhuận hàng ngày cũng có thể chia sẻ liên kết giới thiệu của mình để tăng lợi nhuận hơn bằng cách là nhấp vào đường link chia sẻ sau đó giới thiệu cho bạn bè link kết giới thiệu của anh em và sau đó có thể sao chép này rồi chia sẻ cho anh em nha ok rồi kế nữa rồi kế nữa là những thông tin này rồi kế nữa là những thông tin chi tiết về app này nha hoàn thành đăng ký này và công ty sẽ cung cấp cho anh em là 2.000 tiện miễn phí cho việc cơ bản của anh em một cách kiếm tiền trong ví cơ bản là chỉ cần nạp tiền vào tài khoản của bạn và kích hoạt nó ít nhất là 5 thẻ x. Sau khi uh, kích hoạt uh, tài khoản của anh em, anh em sẽ nhận được uh, ít nhất 6% hoặc hơn mỗi ngày. Ví dụ như nếu ví dụ nếu anh em nạp tiền vào tài khoản của mình 1.000 TX 6% thì bạn sẽ nhận được là 60 TX nha. Mỗi ngày thì thu nhập hàng ngày có thể tăng lên khi số tiền của anh em đầu tư tăng lên đến là tối đa là 8%. Những khoản thu nhập này bạn có thể là rút mỗi ngày và nếu bạn không rút vào ngày hôm đó thì thu nhập của bạn sẽ tích lũy vào tài khoản của bạn để tạo ra nhiều thu nhập hơn nếu bạn giới thiệu thành công một người bạn đăng ký này bạn sẽ cũng nhận được tiền thưởng ba bậc trực tiếp là 60 TRX này rồi 30 à, TRX cũng như là 20 TRX nha sẽ chuyển vào ví cơ sở của anh em tức là ví quảng cáo đấy và hai là cách nhận thu nhập trong ví à, cách nhận à, thu nhập trong ví khuyến mại của anh em để anh em đăng ký đầu tư và nếu anh em đầu tư thành công ấy, thì em sẽ nhận được là ba mức hoa hồng lên đến là 17% số tiền đầu tư của anh em nha 10% này cũng như là 2% rồi ví dụ như là người mà anh em giới thiệu ấy của anh em số tiền là lên 1.000 TX 10% tương đương với là 100 TX 5% thì uh, lượt giới thiệu của anh em sẽ là đến người B và 2% cho lượt giới thiệu của người dùng B đó đến người C là các khoản tiền tương lai thì sẽ là một phí ờ, chuyển động và đó thì ờ, không giới hạn việc rút tiền ờ, từ tài khoản quảng cáo em nha Ok, một lần thì mỗi ngày này, tỷ lệ rút tiền ờ, đầu tư vì cơ bản 3% là 529 này, 999 này, 14 này, 3199 199 này. Cực kỳ nhiều con số anh em ạ. Ok, 19 TRX này, 6% này, 500.009 này. Đó, anh em theo đọc nha. Ok 1 triệu này 14 99 199 này 9 TX 10% là 1500 không không TX hoặc hơn hai cách nhận thu nhập thì em nhớ giới thiệu thành công và khi uh, những người giới thiệu của anh em ấy giới thiệu thành công thì em sẽ nhận được mức hoa hồng nha và sẽ có ba mức này 10% này rồi 2% ví dụ như ngày uh, anh em giới thiệu ấy là lên tới 1.000 TX thì 10% tương đương với 100 TX rồi đó Ok ở mức 2% thì uh, sự giới thiệu của anh em là người dùng B đến người C này nhưng mà thưởng này thì sẽ nằm trong phí khuyến mại tức là phí quảng cáo của anh em và không có giới hạn để việc rút tiền thưởng này một cách lần một lần mỗi ngày thì lại rút tiền đầu tư vào ví cơ bản thì là 3% năm 29.999 này 4% 39 đó anh em thể à, đọc nha